Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Măng Linh phường 7, diện tích 328m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường xe hơi, cách chợ Đà Lạt 8 km, gần các khu nghỉ dưỡng cao cấp và mây lang thang, giá 6,5 tỷ đồng. Đất Thái Phiên phường 12, diện tích 100m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Tây, đường xe hơi, cách chợ Đà Lạt 8 km, bán kính 1 km, chợ, trường học, cây xăng, giá 3 tỷ đồng. Đất Ngô Quyền phường 6, diện tích 83m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường xe máy cách đường xe hơi 10m, cách trung tâm 1,5 km, gần chợ, trường học, bệnh viện, an ninh cao, giá 6,2 tỷ đồng. đất mặt tiền tự phước phường 11. Diện tích 1.355 m2, thực tế 1.450 m2, 300 m2 xây dựng, mặt tiền 37 m. Sổ riêng, hướng đông bắc, đường xe hơi quốc lộ 20. Cách chợ Đà Lạt 8 km, gần chợ, trường học, cây xăng, thích hợp kinh doanh. Giá 67,75 tỷ đồng. Khách sạn 3 tháng 2 phường 1. Diện tích 129 m2, diện tích sử dụng 506 m2. Sổ riêng xây dựng đã hoàn công. Hướng đông nam, đường xe hơi,